về cách chơi đánh bài cũng như là anh em chơi về môn bài lá nha anh em đó thì môn bài lá thì các anh em chơi ví dụ như là cháo được những cái gì ha mấy các anh em cháo ví dụ như anh anh em mua được sản phẩm như là máy đánh bài ha hay bài lỗ công ty ha hay là các anh em à, chơi xì dách xì tố đấy mà các anh em cần để có thể biết được lá bài hoặc là các anh em cũng à, gọi là bịp ha bịp thì các anh em phải cháo được bài anh em cái sản phẩm chơi các anh em cháo bài là giờ, thứ nhất là anh chơi bài máy ha và cũng phải cháo bài thứ hai nữa các anh em chơi ờ, bài lỗi công ty như là tam giác số ô vuông đấy trên thị trường thì vẫn phải ờ, đưa được bài vào thì mình mới chơi được nha đó, thì hôm nay thì bên cơ sở mình ra cho anh em ờ, kính nắp chồng nhìn xuyên lá bài anh em đó, kính nắp chồng thì các anh em chỉ cần à, mua bộ kính bên mình ha à, và đồng thời đi theo bài một cây bài đó còn bài các anh em mua lẻ hay như thế nào thì bên mình đều cung cấp cho anh em ha nhiều bài nhiều mẫu bài cho anh em thứ nhất là bài xanh ca xanh ha đó ca xanh này nè nhiều nơi là đa số là chơi những bài này nhiều ha bài thì giống bài chợ thường thôi đó đây là ca xanh hoặc là anh em chơi những cái dòng bài tiền đô kim cương này nè đó tiền đô ha những lá bài tiền đô này nè đó vẫn có có thể bịp được rồi nha vẫn có thể biệt được lá bài tiền đô này bỏ nó này Đó. hai nữa là các anh em chơi uh, vỏ trắng ca vỏ trắng này lá bài ca ha, ca vỏ trắng 201 nha 2019 này Đó. vỏ nó màu trắng như vậy luôn nè anh em vẫn có thể chơi được Đó. thì cái sản phẩm này chơi là kính nắp chồng anh kính nắp chồng kính nắp chồng là như thế nào kính nắp chồng là có nghĩa là các anh em đeo cái kính này vào trong mắt ha. đeo cái kính này vào trong mắt này đó, anh em đều hai cái mắt len này vào gọi là len ha len đánh bài đó, lên đưa bài vào và anh em đeo lên vào đó, là các anh em có thể thấy lên những con bài tương ứng trên đây à, thấy được uh, à, ẩn lên trên uh, cái mặt này anh em đó là các anh em chia các anh em biết được ha. con nào con 8, con 9, 10 xì đầm dài đó là các anh em biết được là các anh em bị thôi chơi thôi ha đó, cái bộ len của nó là cực kỳ đơn giản thôi lan này đeo thì nói chung anh em à, chơi mà bảo quản tốt ấy, bảo hành cho anh em chơi là 6 đến một năm 6 tháng đến một năm nha có hàng len này cực kỳ là tốt nha hàng hàng hàng à, hàng nước ngoài gửi về nè đó hay nè hàng hàng châu Âu nha đó là cái len này các anh em đeo vào rồi thì bây giờ mình sẽ à, mình lấy một cái mình để trên mắt camera của mình đang làm điện thoại đây để các anh em nhìn được các anh em biết được ha đó mình sẽ khui ra một cái đi. mình sẽ để lên uh, trên uh, cái camera anh em đó, để các anh em uh, cảm nhận được luôn ha để em biết được đấy đây là cái len này để mình lấy một len này mình kê lên nha đó, là các anh em biết được là trên bộ bài nó sẽ hiện ra những gì nha nó tương ứng mà nè đó mình sẽ để vào nha đó, từ từ vào ở này không đó từ trên xuống dưới các anh em thấy không đó nói chung là bài đồng tiền thì à, các anh em nhìn là hơi à, kỹ một tí nếu mà bài đồng tiền thì anh em đeo mắt là anh em à, nhìn cực kỳ là rõ nhưng cái này là mình đang quay trên điện thoại nha mình đưa vào cái mắt camera để các anh em có thể nhìn ha nhìn lá bài đó là cái ca này anh em thấy cao ca xong tới 10 cái quy thứ 8 đó thấy không à, rồi mình để lại cho anh em xem nè à, để sát vào luôn đó thấy không đó để mình để sát vô luôn nó rõ ha, ở cái 8 nè cái 10 nè cái 9 nè cái K nè cái Q nè à, để mình dỡ coi phải nha đó, cái K nè ha cái Q nè ha đó cái ri nè ha cái 8 nè cái 9 nè ha cái 10 nè đúng không anh em đó đây là cái gọi là kính len ha là hoặc là kính áp tròng nhìn xuyên lá bài đấy thì cái năm 2023 này nếu như mà các anh em chơi ha chơi về sản phẩm và bài lá thì có thể là anh em à, liên hệ của mình qua số điện thoại 0786 01 1234 nhé hoặc là 0786 04 1234 nhé đó giờ mình xếp thêm à, ba lá khác nha một lá hai lá ba lá bốn lá năm lá ha sáu lá đấy mình sẽ đưa cái kính này vào để anh em nhìn ha đó cái này là một gọi quay thực tế cho anh em luôn để anh em biết được cái bài kính nó chơi như thế nào ha đó em không đó để mình để sát vô tí nữa ha đó, để sát vô cam luôn đúng không đó mà anh em thấy cái 7 cây 8 cây na cây 3 cây 7 cây 6 cây 5 cây 4 cây 3 cây 2 chưa 2 3 4 5 chưa? đó 2 3 4 5 ha giờ mình để thêm ờ, mấy cái bài đô la này lên cho anh xem ha nói chung là bài đô la này là các anh em vẫn thấy được nó gọi là ba mẫu anh em thì các anh em chơi bài nào bài nào các anh em cứ liên hệ với mình vì bài đô la là các anh em ờ, phải đeo vào mắt để nhìn mới kỹ còn qua mắt cam thì hơi khó tại vì nó nó nó nó, nó nhiều hình hơn là cái bài xanh kia anh em thấy không đó còn kia anh em không cực kỳ là rõ luôn đó, đây là gọi mình thử trực tiếp cho anh em ừ. thì các anh em lên cơ sở thì vẫn thử đeo kính đeo lên vào nha anh em đeo kính đeo lên vào đó là để có len này nè đó có len này mình dùng lấy ra ha đó đeo có len này vào mắt nè anh em đó thấy không đây là có len để đeo vào mắt nè đó, thì các anh em chơi thì bảo quản tốt á, thì các anh em chơi được à, uh, 6 tháng đến một năm Đấy, thì anh em nào mua hàng liên hệ qua số điện thoại nha anh em số điện thoại thì mình để trên à, video à, mình sẽ nhắc lại là 0786 011234 nha hoặc là 0786 041234 nha đấy là các anh em có thể chơi bài lỗi nè à, tam giác số ô vuông hoặc là bài kính bài máy hoặc là máy kính bài dắt chỉ tố đều cơ sở mình đều cung cấp cho anh em nha